Đấy. Có mọi thứ từ đời thực Biến nó thành một công thức Dùng sau vào trên kiến thức Người ta gọi là nhận thức Vợ lên màu xanh Hoa không đi màu đỏ để cược ai hỏi nó Em là hoa gì thế Chẳng được đỡ như thế nào chẳng có sai như hoa bạn chỉ một màu xinh xắn như màu nắng ban mai baby nhỏ siêu baby trắng tinh baby thơm linh baby là em bé baby nhỏ siêu baby trắng tinh baby thơm linh baby là em bé những bông hoa về lệ cùng xếp sống tràn trề mặt sợi đã cô kề hoa vẫn cứ xim xuê anh gì mà xin thế trong em thật tinh tế chẳng cần nhiều mưu kế cũng có nhiều người mê Có mọi thứ từ đời thực biến nó thành một công thức chôn sâu vào trên tiềm thức người ta gọi là nhận thức Call me your showy Cho cơn đau trong tim chưa qua đi Everyday my easy money Cơn đau của ta như hoa baby Call me your showy Cho cơn đau trong tim chưa qua đi Everyday my easy money Cơn đau của ta như hoa baby bay lên như vì sao tụi tao hơi bị cao đừng có mà lao nha rồi tụi tao sao đau riding in my town theo từng con phố anh em ta bước qua chẳng cần son phấn cũng chẳng cần nước hoa là hoa cung đá không kỳ thì nước ra như nàng bắt tuyết ta đẹp từ nước ra đôi khi baby làm con tim chịu nghe ấy, cuộc đời là cây tàn mình lá và hoa đừng bay xa như là hoa ta Ratatatata cùng những thức ta thăng hoa Đưa mình về về cơ bản của hoạt động thực tiễn Kiến thức này thật đơn giản, vô thì không cần phải diễn Đưa bạn về dàn cơ bản của hoạt động thực tiễn Kiến thức này thật đơn giản, vô thì không cần phải diễn Thực tiễn là toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích Mang trong mình là tính lịch sử và xã hội của con người Nằm như cái tự nhiên và xã hội này đến với vạch đích Khái niệm có ba câu này mà không nhớ thì thật là đáng cười Vì sự nghiệp 10 năm trồng cây, vì sự nghiệp trăm năm trồng người Vì khái niệm nó khó như vậy nên nghe tớ rap bạn không được lười Bạn thấy ta làm nên tất cả, anh em ta cứ thế xông pha Học kỳ một hai hai mươi giáo dục công điên 10 điểm dễ quá Tính vậy sao? Như là khổ yeah. ăn gà yeah. Ra ta ta ta ta cũng ta thẳng yeah. yeah. yeah hiểu biết đến từ đâu, từ đâu, từ đâu, từ đâu, từ đâu Khi mưa khắp mọi nơi từ lâu, từ lâu mà đâu mà không đậm sâu sẽ ra trong thực tiễn, chân thực không phải diễn ảo à. uh, Quan sát tiếp xúc tác động như là bài phúc tiền phút đen Cảm động thấy anh thọc bi à, u uh, là dân chơi Thấy bọc từ sau ra, u uh, dân vô đời Mấy anh luôn pha pha, mấy anh luôn đi xa, ya ya ya Sân chơi hơi vận động, phát triển rồi bay hơi Galileo không để Italy Bảo trái đất hình tròn Thực tiện đâu, thực tiện đâu, thực tiện đâu Lenin phong nơ muốn chia lít Bảo anh em duy vật Thiếu thực tiện là bạn suy thật rồi bạn Ê, ê, kiến thức ta bay cao Nhìn bọn chúng lao đao Báo ra nghe pao pao Nó tăng nghe sao xa Xa đao cho anh em Xa đao cho Kim Thoa Những kết thúc của ta là như kho Kim một thứ của cuộc sống này cam go Rồi biến thành niềm tin Mày đang bó Cho hay đi như người thầy nếu có lo Ta chẳng u Hiểu biết u I am u Solid u Amazing cứ chạy em, amazing Cứ chạy em, cô ấy chỉ sinh con mười Cô ấy chỉ sinh con mười Amazing Cứ chạy em, amazing Cứ chạy Shout out, shout out KBO, fame ya, fame ya, Hơi bị to Shout out, shout out KBO, fame ya, fame ya, Hơi bị to méo thuyền rồi quân dữ Như bồ đá ban mới Baby Nhỏ xíu Baby Sao mày ngồi lên Hello anh em, bây giờ mình đang ở uh, uh, cái gì ta? Chèo thuyền theo phong cách là ờ, uh, Bảo đu xa, bảo đu Bảo đu can Bảo đu can Vâng, rồi Bảo BF, bảo BF